Wow, Đấy, tiếng ờ, Việt rất là giỏi mọi người ạ <laughs> Đấy. Thì Giang thấy là cháu này bị ờ, bỏng mắt đây này thế là bỏng mặt thế này, bị, bị bỏng đúng không nhỉ? này ờ, cháu bị bỏng với lại con mắt này hình thấy đỏ đỏ mọi người ạ rất là rất là thương cháu uhm, dài dạ nhấn chương các bác nhỉ rồi đi chơi đi nhá các bạn thân mến hiện tại thì giang đang có mặt tại thôn tà đăng thuộc xã xà hồ huyện trạm tấu tỉnh yên bái sau một cái ờ, thời gian mà Giang có đi trải nghiệm ở bên Lào về thì ờ, Giang ờ, có mặt tại Việt Nam rồi và hôm nay thì Giang lại tiếp tục Ờ, chia sẻ với mọi người về một cái ờ, nội dung ở trên ờ, bản vùng cao này. Và hôm nay thì đi cùng Giang là có anh Dương Tú Phong. Chào tất cả mọi người nhé. Uh, hôm nay là sau khi là Giang đi Lào về thì rất vui là được cùng Giang đồng hành tiếp tục với chặng đường sau đi trên xã Sùng Lu, huyện Vân Chấn, tỉnh Yên Bái làm đường. Thì hôm nay là sẽ cùng Giang lên khảo sát cái con đường thôn Tà Đằng này. Thì mời cùng mọi người cùng mình lên trên bản này nhé. Thì cũng giới thiệu với mọi người luôn là anh Dương Tú Phong ấy thì anh cũng đã làm thiền thiện nguyện khá là lâu rồi dạ. và anh cũng mong muốn là Giang đi cùng để dạ, kết dạ, hợp có thể là chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn, những ờ, cuộc sống của bà con hàng ngày và người ta gặp khó khăn như thế nào và cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ nhau thì Giang rất là vui và cũng mong rằng các anh chị cũng như tất cả mọi người mà có xem được thì ờ, nhớ sang đăng ký ủng hộ giúp anh Dương Đức Phong để anh cũng ờ, mới làm YouTube mà anh tên gì nhỉ? Vâng. Em tên là Hành, em là trưởng thôn Tạt Đàng này. Ở thôn mình này cho em hỏi là mình này có bao nhiêu hộ nhỉ? À, giới thiệu với các bạn là thôn mình là có hiện tại là có 56 hộ. À 56. Với uh, ờ, 437 nhân khẩu. À 437. Trong cái thời gian vừa qua thì anh Dương Tú Phong anh cũng đã lên đây để uh, phát quà trên này đúng không? À, Còn... theo một thời gian trước hai lần lên đây rồi mình đã phát quà áo mùa đông và mới gần nhất này mình phát sữa với, à, với cái áo cờ đỏ sao vàng à. à. cho các em học sinh ở thôn Tà Đằng này thì qua cái hai lần đó thì mình thấy em học sinh đây đi lại rất là vất vả lúc mà nhân trời mưa các bé chân trần đi cái con đường một chút nữa Giang sẽ giới thiệu lên thì là mong muốn của bà con ấy là một con đường từ dưới chỗ chúng ta bây giờ đang đứng lên trên kia là hai hơn 200 mét là phải đường bê tông rộng dày khoảng 16 à, sen và rộng một mét thì hôm nay có đồng chí trưởng thôn này thì sẽ khảo sát và sẽ giới thiệu cho chúng ta biết đây như các cháu nhỏ là đang uh, chơi mọi người này đấy thì uh, giang với anh dương cũng có phát kiểu hết cho các cháu rồi nhà văn hóa mình này làm lâu chưa em nhà văn hóa là làm vào cuối 2022 à cuối 2022 à. Bây giờ Giang với anh Dương Đức Phong cũng như là em Hành trưởng thôn sẽ đưa mọi người từ cái à, vị trí mà khu vực mà anh Dương Tiêu Phong tuần tới là sẽ chuẩn bị làm. Cái này khi nào làm anh Dương? Anh à, đang bàn với à, đồng chí trưởng thôn ấy là nếu mà được thì là chiều nay anh tập quét vật liệu luôn à. thì ngày mai chúng ta chuyển vật liệu lên hoặc là chúng ta chuyển dần lên thì bây giờ liên quan đến bà con thì bà con bây giờ giờ này là đi làm nương hết rồi vận động là hơi khó thì khả năng là chiều nay thì sẽ kết hợp với đồng chí à, hành này là để tìm bãi tập kết cái này bãi tập kết ờ, như các bạn đều quan sát dưới đường kia là à, đường trọng tấu này nó chỉ khoảng hơn à, hơn 3 mét gần 4 mét thôi đây là cái bãi tập kết là ven đường là hai bên là vực rất là khó nên là tí nữa em tìm ra những vị trí tập kết nhé vâng ạ đây như mọi người thấy là toàn là đường đất cái này là do bà con là buộc trâu bò ở đây đem ra là cất trâu cái bò hơi nhiều ở trước anh có lên phát quà đây là đi đường này là mưa trơn đúng không thì khó đi đúng không này mới ra nó bình thường nó cứng này thôi nhưng mưa xuống thành bùn luôn à. nó nó ờ, nhão ra và đi rất là khó ở à, cái thôn này rất là cao à. bạn ờ. kia thôi mà bên... chào các cháu nhá ôi đang làm gì đấy câu cá à, câu cá xem nào chú xem nào có gì nào ôi sao các cháu đang ờ, ấy đây à đang làm cái món câu cá à? ôi giờ nhiều đồ nhờ ừ. Đây bà con hầu như là mọi người hay ở ờ, những cái ngôi nhà nó thấp thấp như này này bà con đồng bào Hâm Mông ấy Ở đâu cũng vậy Hà Giang đấy Cháu đang ngồi chơi Bố mẹ đi làm hết rồi quá Ờ, hôm nay nghỉ học à? à? Hôm nay là chủ nhật à, Hôm nay chủ nhật nghỉ học Nhưng mà phải chịu khó học nhá Ờ, nghe lời bố mẹ ờ, Ông bà, mọi người Cháu ở đây còn nói được uh, tiếng uh, kinh chứ ở trên Hà Giang mà <laughs> mọi người là không nói được luôn Thì anh em mình lên trên đi Cho mọi người cùng uh, theo dõi và xem đây lên là mong muốn của bà con là anh trưởng thôn là làm ờ, khoảng mấy ờ, trăm mét nhỉ anh nhỉ à, hiện tại là trước mắt bây giờ là làm khoảng hơn 200 mét 200 mét à 200 mét thì nếu mà vật liệu có đủ thì cũng phải là cần một tuần thì mới xong Vâng, vâng, thì vì cái vị trí nếu mà theo theo theo uh, theo như em hành trưởng thôn chia sẻ thì mình sẽ đi từ cái vị trí mà con đường lúc mà Giang có lên cùng anh Dương Đức Phong ấy phần hơn 4 km là toàn đi đường cua thôi tay áo mà rất là dốc đây, đây, đây Giang quan sát này bây giờ nó tí nữa mà mình mà cho Giang một cái xe máy kia một mình Giang chưa chắc đã lên được nếu mà đấy trời nắng không, cái ờ, trời mưa thì ờ, mọi người biết là nó sẽ vất vả trên vùng cao, đó là điều đương nhiên Giang đi nhiều biết. Nhưng mà trời nắng thì nó còn đỡ hơn. Đỡ hơn nhưng mà nó dốc mình mà xe yếu không lên nổi cái này đâu. À, thế là mình chỉ đổ cái trục về lên đây không anh Dương? đây bắt đầu từ đây lên trên này là đổ rộng một mét dày khoảng 12 có cái loại đấy là phải dài đổ dày hơn Tại trên này nó mưa xuống ấy là cái cái nước lượng nước trên này nó dồn rất là mạnh nếu chúng ta mà không đủ kỹ thì là nó sẽ làm sói mòn hết anh bảo này à, em em đổ chìm đúng không anh nhá tức là em vâng. đào sâu xuống chứ mình không đủ nổi như ngày xưa nữa đúng rồi em hiểu rồi ví dụ như chỉ số mình đang đổ bao nhiêu thì chỉ số vàng mặt đất rồi đúng không ờ đấy thì mình kiểu nó chìm xuống sưng một cũng được nhưng mà khoảng vài phút được nên bắt đầu là mình đi hay mưa thế là cái đường nó nhô dần lên là... bản ở trên này thì rất là cao luôn mọi người nếu mà thế mà giang ờ, tính mà đến trên này thì lúc nào cũng có sương mờ trên này nó như kiểu thôn ờ, chẳng bằng ấy mà trước Giang có làm con đường trên kia cùng anh Dương Quốc Phong ấy để chia sẻ mọi người đấy những cái đoạn này là nó rất rất là dốc mình nhìn ở trong cái hình như này thôi nhưng mình đi thực tế mọi người mới biết được đây, ngày hôm nay thì là cái... cái chân của của mình đây đi đi nó nó như thế này thì biết là độ dốc như nào chứ bây giờ bình thường là phải đi đi thẳng <laughs> đây là... nên là giang muốn lên thực tế để à, chia sẻ mọi người thứ hai là cũng ờ, trong thời gian mà anh Dương chuẩn bị làm thì Giang có thể sẽ hỗ trợ bà con tiền xăng không cần nhà ờ, chú ấy hộ không hả bây giờ Dương có kẹo cho cháu về mình đây, đây, đây, chú có kẹo cháu ơi này này này thôi chịu khó nhỉ vất vả đấy các cháu nhỏ vùng cao ờ, phải đi làm từ nhỏ này ở đây mọi người rất là vất vả nhà con ở đâu nhà đoạn nào sao? à, trên này quá nhà con ở chỗ nào à đây là đây rồi à, Ôi. Đây. đấy mọi người thấy ông vùng cao là à còn cháu nhỏ kia nữa kìa <laughs> dương sang cho cái kẹo cho cháu đây chú cho kẹo này nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mít tu oh xin đi nói tiếng ai nào tập nói nào Em xin chị, chị đi lấy củi về nấu cơm cho em đấy Ở dưới, ở dưới xuôi các bạn bé này đã biết nấu cơm chưa Nhưng các bạn bé như này là tự nấu cơm tự dắt em đi học Rồi mà con đường đi học của các em nên Thế như mọi người biết là hiện tại thì Giang đang lên này nó rất là dốc và đấy vào cái mùa mưa ấy thì rất là trơn khó còn mùa nắng thì không sao nhưng mà mưa thì rất là khó. Vậy là các cháu trong dạy học thì theo như em Hành em chia sẻ thì cũng rất là vất vả và cũng ờ, rất là may mắn khi mà được anh Dương Dung Phong một ờ, người anh đã kêu gọi các nhà hảo tâm cũng như là các mạnh thường quân trong ngoài nước để giúp đỡ bà con có một con đường bê tông để cho các cháu nhỏ à, chấp cánh những ước mơ sau này được đi học lại nó dễ dàng hơn đấy thì cái điều đấy thì à, Giang cũng à, mong muốn là trong thời gian 1-2 ngày tới thì à, nếu mà anh làm thì Giang sẽ lên để hỗ trợ bà con một chút tiền xăng mùa mưa mà nếu mà mình làm là rất là khó khăn em hiểu không nên là anh nghĩ là những cái thời gian mà nó nắng này mình tranh thủ đúng rồi tranh thủ thời gian nắng ừ. là bây giờ chưa đến cái mùa ừ. Ờ. cày một cái ừ. nên là bây giờ làm thì nhanh được còn lấy cái mùa mùa là mùa mưa hay là vào cái mùa mưa mùa cày đi khó. vừa rồi là ra đi thu hoạch thì lúc ừ. mình triển khai cũng rất là khó ừ. Ủa cái gỗ này ấy nhỉ? Gỗ này không biết gỗ gì đây? Cái này gỗ tạp đó các em? Gỗ tạp thôi anh. À đấy à. Cái này à, như đục sẵn rồi đây nhỉ? Này là họ thay lại nhà. À thay lại nhà đúng không? Trên này đang thấy là bà con ở rất là cao, nhà nào là cũng ở chốt vót. À cái đoạn này nó lên lên trường trường mầm non à? Vâng. À. như mà người thấy là đây là cái trường uh, mầm non hoa hồng À đổ mình sẽ đổ lên đến điểm trường này đúng không? Đúng ạ. Đây là mong muốn của bà con là đổ đến điểm trường. Từ đấy lên thì à, đi học đi lại thuận tiện cho các cháu. Rồi cũng à, khoảng hàng hai hai trăm mét. Vâng, à, trong cái này thôi đi. Ừ. Cháu đi học thì dưới kia lên trên này mà không có người, không có người lớn rát thì nói chung là. Nó trời mưa đấy là là. Đi được. Rồi lên nó rất là dốc. Là có ủng thì đi còn đỡ không có ủng thì các cháu đi vừa đi vừa ngã ừ. thậm chí còn đổ hết cả cơm không được cơm để ăn trưa ừ. như Giang ờ, phải tương lên thực tế để ờ, mình ờ, xem cùng anh Dương Đức Phong để cho mọi người biết là cái đoạn đường lên nó vất vả tuy là đoạn đường nó ngắn thôi nhưng mà nó lại khó đi ấy. vào những cái mùa mưa nhất là các cháu học sinh nhỏ đi học như, như em chia sẻ là phải <laughs> có lớn rất lên đây mình cũng phải thở con này thôi lên lên đây thì mình sẽ ờ, chia sẻ tiếp mọi người này. mọi người có nhất trí không có nhất dân nhất trí rất là cao ừ. ủng hộ luôn mà cái khó khăn đầu tiên mà trong khi mình chuẩn bị làm thì là cái khó khăn của bà con là cái gì em có thể vâng, nói cho anh biết được vâng khó khăn đầu tiên của bà con trong khi trong thời gian trước khi mình triển khai này là cái khó khăn thứ nhất là về nói chung phải nói là về tiền nông thì xe thì có thể là đi đi xúc cát xúc sỏi và cùng cho lên xe ừ. còn ai có xe là ai đi những người có xe là đều đi chở ừ. gần như là đi đã đi làm là đi làm trong độ tuổi thanh niên lao trong độ tuổi lao động là đi làm hết à. làm trong ừ. thế này nếu mà em khẳng định nếu mà làm thì trong khoảng độ à, một tuần hơn một tuần là chắc chắn là hết xong ừ. Theo như em Hành em chia sẻ thì khó khăn đầu tiên của bà con thì nói là vùng cao thì mọi người biết được sự khó khăn là cái ờ, vấn đề ờ, kinh tế cái vật chất rất là khó khăn để mà bà con mà chở được một cái ờ, bao cát một hạt cát một bao xi si, một viên gạch mà lên lên đây thì rất là vất vả một con đường mà người đi là biết rồi giang đi dưới kia lên giang cũng rất là hiểu đây là cái khó khăn với lại là mong muốn của bà con là được con đường bê tông nó khoảng hơn 200 mét này Đấy để cho bà con thuận tiện cho các cháu nhỏ đi học ờ, đến trường hai là để cho bà con có thể lai những cái đồ gì lên đây nhất là các cô giáo ờ, mà đã hy sinh bao nhiêu là thứ để lên vùng cao đưa cái chữ lên đây cũng rất là vất vả đi lại nên là Giang hôm nay muốn lên đây để mình ghi hình để chia sẻ với mọi người về cái khó khăn thì uh, cho anh hỏi là cái ờ, khu vực mình này thì uh, mọi hộ dân là mọi người đều có xe hết rồi đúng không? Xe à, máy. À, gần như là có xe 10 hộ thì 9 hộ có xe hết rồi. À 10 hộ 9 hộ có xe. Ok. Như mà anh chia sẻ là cũng có xe thì anh cũng ờ, chia sẻ luôn là 教。 các cháu nhá Các em nhá Về nhá Hello <laughs> sau khi mà Giang với anh à, Dương Tư Phong thì có ăn cơm nhà em à, Hành là trưởng thôn thì à, bây giờ thì à, mấy anh em mình à, sẽ trên đường à, về nhưng mọi người biết là những cái à, đoạn cua tay áo này đấy mọi người biết rồi là ở trên vùng cao thì đường rất là khó đi và trong quá trình à, ăn cơm uống nước nhà em à, Hành thì Giang có chia sẻ với em là mình sẽ chuẩn bị những cái gì để ngày mai à, mình sẽ chở vật liệu lên như Giang chia sẻ là cái đoạn xuống như này là đoạn bê tông là còn dễ đi nhưng mà cái đoạn làm ấy thì có 200 mét thôi thì à, mình à, sẽ cố gắng là giúp đỡ bà con chia sẻ những cái hình ảnh này cho mọi người cùng à, theo dõi từ cái vị trí mà nhà văn hóa cái thôn ờ, Tà Đằng xuống ờ, dưới tận ờ, khu vực mà đường quốc lộ 32 ấy thì còn khoảng 4 cây dưới nữa nhưng mà được cái là đi đường bê tông như này nhưng mà dốc rất là khó đi mọi người ạ thứ hai là cái đường cua thì rất là khúc khỉu kiểu cua tay áo rất là khó đi cơ mọi người lên trên này thì cảm nhận thì mọi người mới biết được những cái hình ảnh này thì đang chia sẻ mọi người Đây, Nhìn từ trên cao xuống là mọi người thấy không thôn khá là cao để được con đường bê tông xuống rất là ngoằng cảnh vật thì rất là đẹp rồi người ở đây người có thể nhìn thấy này đây như đoạn này khúc cua tay áo đây này đấy Như Giang nói là ờ, khi mà mình lên ấy, thì ờ, Giang không ghi hình cho mọi người xem được Thì khi xuống thì để cho mọi người uh, biết được cái con đường mình xuống như nào Và khi mà mình chở cát sỏi từ phía dưới kia kìa mọi người kìa Đấy thì cái con ô tô trắng kìa, đi lên đây là gần bốn uh, cây rưỡi Nên là vất vả Nên theo như em uh, Hành em chia sẻ thì được bên nhóm Thiên Nguyên Bản Em cũng như là các nhà hảo tâm trong ngoài nước bên Anh Dương ấy có ủng hộ thì Giang sẽ giúp đỡ một chút là tiền xăng để cho bà con là có chút uh, tiền xăng để mọi người uh, hoàn thành công việc nó tốt hơn thì ở trên này bà con biết là không không không có tiền mọi người cái giờ đi làm toàn làm nương làm rẫy như này mọi người nó không có ấy. nên là cái khó khăn là mọi người hiểu rồi trên à, đây là trên đường đi xuống nha mọi người nhá không phải là đi lên nếu mà mình đi lên để à, chở những cái à, vật liệu cát sỏi đây toàn cua tay áo thì hầu như mọi người phải đi số 1 còn đi số 1 mình biết uh, ngày trước mà Giang làm con đường tấm lòng vàng ấy gần hơn 10 triệu tiền xăng mới làm xong được cái con đường mà hơn ba cây số mình làm ba nhánh mà hai cây cầu nhưng bình thường mà trời mưa mà người đi bên này mà tránh nhau mà không không quen đi đường ở trên vùng cao ấy có thể ngã hoặc lăn trong vực là bình thường nhưng mà giang thì quen rồi nên là mình đi thì cũng không không sợ may là con đường này mình chở bê tông thì nó sẽ uh, dễ hơn là cái con đường đất ngày xưa mà giang chở qua đây thì à, Giang thấy có một cái rừng vầu khá là tốt hơn của bà con này Mùa này đang mùa măng vầu mọi người nhá Cái măng vầu này thì à, nhìn lá nó xanh hơn này thì à, mọi người sẽ phân biệt được cái măng vầu đắng đây này nên là nhìn gần gần một chút thì tìm được cây măng vầu cho mọi người xem đây những cái cua này, khúc cua này mọi người thấy không Không thể đi nhanh được Đấy là mình đi xuống thôi À kia có cây cây măng vầu kìa mọi người, đấy đây đây Đấy có cây măng vầu luôn mọi người đây này đấy mọi người nhìn kỹ có cây măng vầu đấy Này là vầu đắng Vầu ngọt thì cũng có mọi người ạ Trên này thì à, không khí à, mát lắm mọi người ạ Nó như kiểu trên Sapa ấy, nó trên cao mà Đây những cái thổ ruộng bậc thang mà con đang làm này Đấy đang cấy này Đấy, những cái cây cỏ voi mọi người để trồng Nuôi à, dê, nuôi bò, nuôi trâu ấy đây Giang thấy là hầu như là cũng ờ, đá với đất nó lấn lộn Nửa như kiểu ờ, Hà Giang mà nửa ờ, ở bên Văn Chấn Yên Bái cái lộ mình vậy Trước mặt mọi người đó là một cánh rừng thông kìa Đấy, khá là đẹp mát ai mà chưa lên Tây Bắc bao giờ thì mọi người có thể lên đây thì à, Giang đưa lên à, trên bản thăm bà con để biết được uh, cuộc sống của bà con hàng ngày diễn ra như thế nào và trên này thì có những cái uh, gì uh, mà nó thuộc về văn hóa hay ẩm thực mình có thể lên uh, để trải nghiệm thưởng thức Đấy, mình nhìn bên này biết là vực đi để tránh nhau thì uh, mọi người biết rồi phải đi rất là cẩn thận đây như ờ, Giang chia sẻ đây là cánh rừng thông này mọi người nhá Đấy. đi vào khu này thì nó mát lắm nó có một cái chút gì đó nó dịu dịu kiểu ở trên Sapa ấy tựa, như vậy Đây, mọi người thấy ờ, xuống tận đường cái khách ờ, xa đấy mà đây như này thì à, mọi người để hình dung nó dễ hơn xuống dưới này và đi đây để giang à, thấy có một cái cầu đây này Đấy, à, Giang xuống đến đây để cũng giới thiệu cho mọi người cái con đường nó xuống ấy Chắc là video của Giang là cũng xin phép được khép lại ở đây thôi à, Giang xin hẹn à, tất cả mọi người như tất cả các bạn ở những vô kế tiếp nhé Để Giang uh, tiếp tục chia sẻ những cái hình ảnh ở trên bà con Trên này cho mọi người xem và đây là mình sẽ cùng bà con làm cái con đường 200m chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả mọi người ở video kế tiếp